Phần này, thầy tiếp tục trình bày oxit kim loại tác dụng với các axit cô gốc axit đóng vai trò chất oxy hóa. Điển hình nhất đó là H2SO4 đặc nóng và HNO3. Ta vào phần đầu tiên là đối với HNO3 thì chúng ta nên lưu ý một điều là HNO3 tác dụng với tất cả các oxit kim loại. Nhưng do gốc NO3 trừ có tính oxy hóa rất mạnh. Do đó, khi tác dụng với oxit kim loại, bắt buộc phải phụ thuộc vào số oxy hóa của kim loại. Chính vì vậy, đối với các oxit kim loại mà kim loại đã đạt số oxy hóa mắc, các em nên lưu ý từ là oxy hóa mắc. Nếu như đạt ở số oxy hóa mắc thì nó sẽ không có khả năng tăng về số oxy hóa, nghĩa là nó không có khả năng cho thêm e. Do đó, nitơ dương 5 trong gốc NO3 trừ cũng không thể có khả năng thể hiện được tính oxy hóa, đó là khả năng nhận e. Chính vì vậy, chỉ xảy ra phản ứng trao đổi. Thầy nhắc lại, chính vì vậy chỉ xảy ra phản ứng trao đổi, không xảy ra phản ứng oxy hóa khử. Các bạn nhớ cho thầy điểm này. Và phương trình tổng quát đó là R2OA. R ở đây sẽ có số oxy hóa là dương A, A đạt mắc. Khi tác dụng với HNO3 chỉ tham gia phản ứng trao đổi tạo muối và nước ra RNO3A lần cộng A trên 2 nước. Ví dụ như như gì? Như Na2O natri dương A, dương 1 cộng HNO3 sẽ ra na NO3 cộng nước hay Fe2O3 sắt ở đây đã đạt đến số oxy hóa dương 3 cao nhất cho nên nó không có khả năng cho thêm e Và nó không thể hiện được tính khử Chính vì thế Nitơ dương 5 trong NO3 trừ không thể thể hiện được tính oxy hóa và chỉ xảy ra phản ứng trao đổi